Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì à, như trước mặt anh chị khách hàng thấy là Giang đang đứng ngay tại dự án Rim Home Palace. Rim Home Palace tọa lạc trên à, mặt đường chính Trịnh Quang Nghị. Thì đường Trịnh Quang Nghị của chúng ta là sau này sẽ trở thành à, tuyến đường huyết mạch vành đai 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Từ à, Trịnh Quang Nghị à, từ vị trí dự án Rim Home Palace, anh chị à, di chuyển thẳng à, đường Trịnh Quang Nghị ra phía đường trục Nguyễn Văn Linh thì chỉ mất khoảng 3 phút di chuyển thôi và từ à, phía à, trục ngã tư à, đường vành đai 2 hay gọi là đường Trịnh Quang Nghị với đường Nguyễn Văn Linh thì anh chị sẽ di chuyển ghẻ qua bên tay trái Nguyễn Văn Linh là đi thẳng lên Phú Mỹ Hưng thì chỉ mất thêm 15 phút. Thì ở đây thì anh chị sở hữu rất là nhiều tiện ích của à, quận 8 anh chị khách hàng nhé. Thì à, tương lai thì đường vành đai 2 sẽ kết nối qua phía bên à, phía quận 6, quận 5 thì anh chị rất là dễ dàng di chuyển qua phía quận 6, quận 5 qua một cái cầu thôi, rất là nhanh và tiện lợi. Đó. Thì khi mà anh chị sở hữu một căn hộ tại đây, về tương lai á, là mình di chuyển rất là thuận tiện qua phía trung tâm quận nhất nè, quận 5, quận 6, quận Bình Tân cũng rất là thuận tiện. Về phía à, quận 7, quận 8, nhà bè cũng rất là tiện lợi luôn. Và mình di chuyển qua phía à, huyện Bình Chánh cũng rất là thuận lợi đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ đó những anh chị nào à, ở miền Tây Nam Bộ mà muốn sở hữu ngay một căn hộ tại Home Palace để cho mình thuận tiện cái việc di chuyển thì hãy sở hữu ngay thì hiện nay Giang đang có giỏ hàng rất là nhiều tại Home Palace giỏ hàng chuyển nhượng và ngay cả giỏ hàng chủ đầu tư luôn thì những anh chị khách hàng nào muốn mua và sở hữu và cần cái chính sách vay từ phía ngân hàng thì Giang sẽ làm việc với phía ngân hàng để hỗ trợ cho anh chị à, mua được cái căn hộ ngay để sở hữu ngay à, những căn hộ tốt nhất và đẹp nhất tại Home Palace rồi, à, ngoài cái việc mà Giang chia sẻ hôm nay thì Giang cũng có quay playcam thì như hồi nãy giờ anh chị khách hàng thấy á, đó là những cái hình ảnh playcam mà à, home Palace đang hoàn thiện và anh chị khách hàng à, muốn mua và muốn sở hữu ngay vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 Giang là chuyên về bất động sản của huyện Bình Chánh anh chị khách hàng nhé và quận 8 quận 7 quận nhà quận Nhà Bè thì nói chung là bất động sản khu Nam và khu Tây Giang nắm cũng khá là nhiều à, những dự án tại đây. Nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay một căn hộ tại Dream Home Palace hoặc là những cái dự án xung quanh Dream Home Palace thì vui hào lòng liên hệ ngay với Giang qua số thoại 091 424 5885. Giang và đội ngũ à, chuyên viên tư vấn của à, Giang sẽ hỗ trợ anh chị khách hàng tốt nhất và nhanh nhất. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Dream Home Palace và ngay chính căn hộ mà anh chị khách hàng sẽ sở hữu sau này luôn. Xin chào anh chị khách hàng.